Ok hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Tôi rất vui vì anh em đã chọn cái clip này làm cái nguồn giải trí cho anh em trong cái dịp cuối tuần Chúc anh em xem clip vui vẻ và tôi hy vọng là cái clip này sẽ giúp cho anh em giải trí thư giãn sau cái tuần làm việc học tập căng thẳng để anh em có thể là refresh lại năng lượng để ngày mai anh em quay trở lại làm việc học tập hiệu quả trong suốt cả tuần sau anh em nhé.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 Ngoài ra tôi xin được cảm ơn anh em Mr. Cell, anh em Quỳnh Jun, anh em Bùi Đình Tuyển, anh em Bình Trần, anh em Trung Phạm, anh em Huỳnh Thanh Ngọc, anh em Tiến Đạt, anh em Nguyễn Anh Khoa, anh em Thọ Nguyễn, anh em Bảo Phạm và anh em Lê Sơn đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh. Cảm ơn anh em đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi Giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định hàng tháng Một cái nguồn thu nhập ổn định Tôi biết là có những anh em gia hạn và tôi bỏ sót tôi chưa kịp cảm ơn anh em Thì tôi cũng xin giải thích cho anh em hiểu là Thực ra cái gia hạn đấy là Sau khi anh em gia hạn thì Youtube là chưa thông báo về cho tôi Đấy và tôi sẽ phải kiểm tra check thường xuyên Thì có anh em là tới tận một tuần sau Thì tôi mới nhận được cái thông báo tôi mới nhận được là cái tín hiệu đến từ youtube để tôi cảm ơn anh em nhá nên là anh em thông cảm cho tôi chính vì thế là nếu mà anh em nào gia hạn mà anh em vẫn chưa thấy tôi cảm ơn thì anh em có thể comment tôi sẽ cảm ơn anh em ngay ở trong cái video sau anh em nhá đấy còn tôi cũng xin giải thích là youtube thì đấy khi anh em gia hạn nội viên thì nó chưa có thông báo lại cho tôi và chắc là nó cũng phải delay mất một hai ngày thậm chí là một tuần thì có cái là tôi sẽ cảm ơn muộn thôi Chứ còn tôi chắc chắn là tôi sẽ cảm ơn anh em nhé Gửi lời cảm ơn trong video nó là một cái hình thức để tri ân anh em Thể hiện cái sự trân trọng và biết ơn của tôi đối với cái sự đóng góp của anh em và cái tên của anh em sau khi được đọc lên thì chắc chắn là sẽ có hàng chục nghìn người là nghe thì tên anh em được đọc lên với cái lời cảm ơn của tôi Tôi nhớ là cách đây một năm Cái kênh của tôi Game Today không hề được đề xuất ở trên Youtube Mặc dù là kênh Game Today đã phát triển được là hơn 3 năm rồi Đấy Với một cái số lượng view trung bình trong mỗi clip Vào cái thời điểm đó khoảng 1.000 view một clip Rất ít người xem clip Rất ít view Và hoàn toàn ở cái thời điểm đó Tại thời điểm đó là tôi không hề có thu nhập ở trên Youtube Nhờ vào cái việc xem quảng cáo Phải nói thật với anh em là như thế Và cái đợt đó thì tôi stream rất nhiều Tôi stream vào cái ban đêm Stream trực tiếp vào ban đêm Và hồi đó thì nếu mà anh em gắn bó với tôi từ lâu thì anh em cũng biết là Thường là cái buổi phiên stream của tôi sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ đêm Cho đến khoảng 3 giờ sáng Ngày nào tôi cũng stream như vậy Đấy, vào cái khung giờ rất là muộn Và tất nhiên là cũng có những ngày mà tôi nghỉ Tôi lười tôi không stream hoặc tôi mệt quá tôi không stream Nhưng mà cái đợt đấy tôi làm rất nhiều gần như là ngày nào tôi cũng làm một cái khung giờ đấy và thậm chí là tôi còn tổ chức cả những cái giải ở trên kênh của tôi nhưng mà quả thật là cái đợt đấy đúng là gần như là chấm dứt cái niềm đam mê đối với cả cái bộ môn này rồi tôi phải nói thật với anh em như thế khi mà nó không lên kênh nó không phát triển được cái đợt đấy là livestream nhiều này tổ chức giải nhưng mà kênh hoàn toàn là nó không được lên đề xuất không hiểu sao không được lên đề xuất và cũng không ai xem đấy thế rồi đùng một cái À chưa Tôi cũng phải nói một chút về cái cái cái khoảng thời gian đấy là một cái khoảng thời gian mà cũng phải rất là biết ơn các anh em mà gọi là fan cứng của tôi khi mà để duy trì vào cái việc là tôi livestream thì mỗi lần tôi livestream thì anh em đều ủng hộ bằng cái việc donate đó là cái lao cái, cái cái nguồn động lực để ngày hôm nay tôi làm xong thì ngày mai tôi lại tiếp tục tôi bật stream lên và tôi livestream rõ ràng là cái đợt đấy là cái đợt mà phải nói chung là để có được cái ngày hôm nay ấy, là phải rất cảm ơn các anh em đã xem và ủng hộ stream hồi đó rất là cảm ơn và biết ơn anh em Và tôi biết là các anh em vẫn xem đến tận bây giờ Qua những clip mà tôi up lên Và kênh này ấy, thực sự đến cái giai đoạn mà nó bắt đầu phát triển là cái lúc mà YouTube cho mở cái việc đăng ký hội viên ở trên kênh ở tại Việt Nam Và tôi nhớ là cách đây một năm là chỉ có 10 anh em đăng ký hội viên thôi Rất khác so với bây giờ Cho đến thời điểm hiện tại Thì là cái kênh này nó đã được hơn là 250 anh em đăng ký hội viên rồi Tuy nhiên là tôi vẫn còn rất nhiều các anh em đầu tiên đăng ký hội viên Mặc dù là cho tới thời điểm hiện tại là chỉ còn có 7 anh em là khởi điểm ban đầu Trong 10 anh em đó là vẫn còn đăng ký hội viên thôi Nhưng mà tôi vẫn rất nhiều các anh em đầu tiên Bởi vì cái gì mà đó là đầu tiên ấy Nó là mối tình đầu thì nó nhớ nó dài lắm anh em ạ <laughs> Nó nhớ rất là phải nói là ra diết có một cái chút gì đấy nó khá là sâu đậm với các anh em có thể kể đến một vài cái tên như là anh em Juda, anh em Hải Bếu, anh em Quang Trần Bạn Dương Hương, bạn Vũ Trọng Tịt Anh em Nguyễn Trung Đức, anh em Văn La, anh em Hiếu Thiếu Muối, anh em Thọ Nguyễn Anh em Hưng Nguyễn, anh em Trịnh Xuân Thành Là các anh em đầu tiên đã đăng ký hội viên ở trên kênh của tôi Nên là tôi rất là nhớ Chỉ với 10 anh em đăng ký hội viên lúc đầu một cái khoảng thời gian rất dài chỉ có 10 anh em đấy nhưng mà 10 anh em đó đã tạo cho tôi được cái nguồn động lực để phát triển kênh rồi dần dần từng tháng nó qua đi đấy thu nhập của nó thì vẫn cứ cố định hàng tháng nó là cái thu nhập của đăng ký hội viên thì cứ cái tháng sau lại thêm một vài anh em nữa bắt đầu từ tháng thứ tư của năm nay thì bắt đầu là tôi thấy là cái sự phát triển bùng nổ ở trên kênh bắt đầu từ tháng thứ tư tháng 4 của năm 2022 Lúc đấy bắt đầu là cái kênh nó bắt đầu phát triển khá nhanh Và phải nói thật là đến cái lúc thời điểm đó thì mới gọi là có thu nhập Gọi là công việc có thu nhập Và, và tôi lúc đấy tôi bắt đầu coi đây nó là một công việc và chúng ta sẽ phải làm chỉn chu Chính vì thế là cái thời điểm đó là tôi bắt đầu tôi đã ra những clip mà có nội dung cái khoảng thời gian có một cái khoảng thời gian là vừa mới ra các cái clip nội dung và cũng là vừa livestream luôn tuy nhiên là khoảng thời gian sau thì vợ tôi bắt đầu là cái bầu của vợ tôi anh em cũng biết là đầu năm là có bầu tôi cũng thông báo trên giờ chim sau đó thì một khoảng thời gian sau thì vợ tôi bắt đầu bụng to lên rồi đấy, thì lúc đấy thì cần cái sự yên tĩnh tĩnh tâm vào buổi tối đấy, cũng như cái sự chăm sóc đến từ vị trí của một cái người chồng người cha chính vì thế nên là tôi không stream nữa nhưng mà tôi quyết định là mình không stream nữa thì mình lại phải càng đầu tư vào cái việc nội dung của những cái clip mà ra hàng ngày để anh em có thể là đạt được những cái trải nghiệm tốt nhất về mặt nội dung đấy và phải xứng đáng với cả cái tên gọi của một cái người làm công việc sáng tạo đấy là một content creator chính vì thế là tôi từ cái đợt đó trở đi là mỗi clip mà tôi làm ra nó đều có một cái kịch bản và trong cái quá trình chơi tôi sẽ dẫn dắt anh em qua cái câu chuyện ở trong game để hướng anh em tới một cái kết cuối cùng, cái kết duy nhất và nhiều khi cái kết nó rất là bất ngờ. Đó chính vì là tôi đã đầu tư ở mặt kịch bản đấy anh em ạ. Chứ không phải là cứ bật máy lên chơi điện tử đấy, rồi ra cái clip top 1 đâu. Ui, gặp thằng có chuỗi luôn anh em ơi. <laughs> Với sức mạnh đội hình bây giờ tôi có thể vượt sức tôi ăn được thằng này Ok Kẹp hai mèo Đấy hai con Skull Hunter hai đỏ quá đủ Rồi xin nhá Nhưng mà đố anh em biết tôi chơi gì luôn đấy Anh em không biết là tôi đang chơi gì đâu Làm sao anh em biết được Clip thì đúng là có kịch bản Đấy Nhưng mà cái kịch bản hay là mấy kịch bản mà không bao giờ để lộ Anh em hiểu không Không bao giờ để lộ cái kết Đến cái đoạn sau anh em mới có thể biết được dần dần nó sẽ hiện ra thì anh em mới biết được cái kết của nó Đấy là tôi chơi cái gì Chứ còn vào phát biết ngay chơi cái gì thì nó không còn hấp dẫn nữa Đấy nhìn cái thằng Trung Quốc biết ngay là chơi Clyde Đấy mà nhìn cái thằng BP Joker là chắc chắn nó là chơi ờ, như là là là là là, là Greater Đấy còn cái thằng V Đức kia thì tôi đảm bảo với anh em là nó là chơi gót đỏ không nói nhiều Thế thôi, nhìn nó đơn giản thế thôi đấy, Nhưng mà tôi thì đố anh em biết là tôi đang định chơi cái gì đấy <laughs> anh em đoán em chơi gì khó không dễ đâu anh em ơi đâu có dễ như thế tôi ờ, chơi khó đoán lắm không dễ đấy nếu mà đến cái đoạn này mà anh em biết là tôi chơi cái gì ý, thì tôi nói thật với anh em đây chắc chắn là, là ông làm mà đoán đúng là fan cứng ở fan bê tông luôn và cũng phải nói luôn là đây là một clip mà có được một cái sự gợi ý của một anh em hội viên rất hay anh em vũ luận nhá nếu anh em vũ luận đang xem thì cho anh em biết là tôi đang chơi cái gì rồi đấy còn các anh em ở trên kênh thì từ từ anh em sẽ biết <laughs> nha anh em nhá ok còn ờ, tôi nói thật với anh em là để được một cái clip top 1 để up lên thì nó dễ lắm đấy tôi đã nói rồi không phải là cứ chơi điện tử được top 1 up lên cái quan trọng nhất ý là cái nội dung cái câu chuyện đằng sau nó là cái gì Chứ còn chơi được top 1 mà cứ bám vào mấy cái đội hình meta bây giờ như là Clyde hay là là, là, là Beat thì nó quá dễ rồi Anh em ạ à, Quá dễ để được top 1 với những cái đội hình như thế Đấy thế mà tôi cứ chơi những cái đội hình đó mà tôi up lên ấy Thì anh em thấy nó có chán không Khi mà ví dụ như là một tuần tôi ra khoảng 3 clip của like rồi 3 clip còn lại thì là Beat Thế như thế anh em có chán không Anh em bảo là anh em có chán không anh em có nói là anh em không chán Thì tôi nói thật toàn bốc phét hết nhá Làm gì có ai mà cứ xem mãi đi mấy cái bộ beta trong khi chính mình là đang chơi Ở trên cái quá trình mà mình leo rank mình cũng chơi cái bộ đấy Xong mình lại đi xem mấy cái bộ đấy là cái gì Tôi nói thật Nó phải nói là nó chán ngấy luôn Đấy và nó là một cái kiểu gì Kiểu ra clip theo kiểu công nghiệp anh em ạ Không không không nhá anh em nhá Với cái quan điểm của tôi tôi nói rồi Đấy, mình thành công thì mình phải có sự khác biệt, mình phải là duy nhất. Đấy, chính vì thế nên bây giờ tôi mới được là cái kênh của tôi bây giờ ấy, anh em thấy không? Kênh tôi bây giờ nhá, không phải khoe không phải tinh vi gì đâu, nhưng mà nó đang top một YouTube về cái nội dung ở đấy. Đấy. Anh em không tin anh em cứ sang cái kênh khác em xem, kể cả những cái kênh mà anh em cho là nó đang là vô địch nhá. Anh em chỉ cần xem comment, anh em xem tương tác anh em biết ngay. Đấy còn tôi là tôi có số liệu tôi làm được ngay là bây giờ kênh của tôi đang là vị thế top 1 đấy và tôi bây giờ tôi vẫn đang cố gắng duy trì cái vị thế đấy đấy bằng cách là gì vừa là phục vụ anh em mà cũng như là vừa coi như là phát triển kênh để coi như là phục vụ tôi đấy, anh em thấy không đấy đầu tư vào nội dung và hay ho như thế đấy anh em ạ chứ còn nếu mà tôi mà sản xuất video theo kiểu công nghiệp thì chắc một ngày còn ra tầm khoảng 3 clip top 1 anh em cũng biết với win rate 30% thì nó quá đơn giản để có thể ra được những cái clip top 1 cứ 3 trận thì là có một trận top 1 rồi Đấy nhưng mà tôi có áp đâu Bởi vì thực ra là những cái clip leo rank ấy Thì nó chả có cái nội dung gì Đấy mình cứ là mình chơi thôi Chơi theo meta rồi chơi theo bài thôi Đấy loanh quanh cứ, cứ coi như là là, là live về beat ở trong meta này thôi Thế thì còn có gì là hay, hay ho nữa đúng không Hay là đấy trăm người chơi thì như một Chơi giống hết nhau còn quan điểm của tôi về cái sự thành công ấy là muốn thành công được ấy, thì thứ nhất là chúng ta phải đi đầu Thứ hai là nó phải là duy nhất Thế thôi Thì cứ thế mà làm Đấy Chúng ta sẽ phải chơi một cái gì đấy mà nó hay ho là hấp dẫn hơn người khác Thì chúng ta mới được quan tâm Hoặc là chúng ta có thể là tìm ra cái chân lý của cái, cái mùa giải meta này trước người khác Đấy Thì lên video một cái là có người quan tâm luôn Ngày mai là nó thành meta luôn anh em nhớ không? Anh em nhớ tôi có nhận định cái meta này không? Bây giờ nó đúng như thế luôn đấy Bây giờ là toàn bit toàn là Greater Ờ toàn là Greater Toàn là Clyde Toàn là chơi Hyperon không chơi co 5 đô nữa Chủ yếu là bây giờ là toàn co là hai đô với ba đô thôi Anh em thấy không Chuẩn chưa chuẩn chưa Anh em nào mà xem cái clip đấy thì anh em confirm vào nhá Cái clip mà tôi ra ấy là nó chỉ sau cái update đúng một ngày Tức là hôm trước là update là hôm sau là tôi ra luôn Nhận định meta chuẩn luôn Nhà tiên tri tuấn cơm <laughs> Đấy là chưa ừ, kể ra những cái đội hình mà tôi ra clip xong rồi nó thành meta đấy Vừa lấy có hai Greater Nhưng mà bây giờ thì cái thằng Greater còn lại Nó T94 nó chuyển sang nó chơi Exit rồi Không chơi uh, cái bộ uh, Greater nữa Vừa lấy là chơi Greater cung đen đấy Tôi tôi nhớ cái quả đoạn vừa lấy là là có hai người chơi Gladiator là cái thằng BP Joker Đấy, với cả cái thằng uh, à, T94 nhưng bây giờ chuyển rồi Ok Đấy, trận này anh em vẫn chưa biết tôi chơi gì đúng không? Nhưng mà dần dần nó đang hiện ra rồi đấy Đấy, anh em thấy là tôi bỏ qua những cái con nào và tôi mua những con nào là anh em biết rồi Anh em sẽ đoán được Đấy, và tất nhiên là đến cái đoạn này thì vẫn có người chưa đoán được Đấy, nếu mà đến đoạn này vẫn có người chưa đoán được thì anh em Confirm vào nhá Và anh em nào đoán được ở cái giai đoạn này thì anh em có thể confirm nhá Nhá Tức là vừa lấy có cái giai đoạn khoảng round 10 ấy Anh em đoán chưa đoán được đúng không thì anh em confirm vào cho tôi Anh em đoán được rồi thì anh em confirm vào cho tôi ở ngay round 10 Đấy còn bây giờ đến round 15 Thì anh em đã đoán được là tôi chơi cái gì chưa <laughs> Nếu mà anh em đoán được là cái round 15 này tôi đã xây dựng và tôi đã đang định làm cái gì Và anh em, anh em đoán được là tôi chơi cái gì rồi thì anh em confirm vào nhá Anh em comment dưới cái video Đấy còn nếu mà đến đoạn này em chưa có đoán được thì em vẫn cứ comment vào tôi nhá Đấy để xem là xem là kết quả cuối cùng là có đúng không Hay không? Đấy tương tác tốt phết đấy <laughs> Đấy đây nó gọi là câu tương tác Nhá anh em nhá Đấy nhưng mà tôi nghĩ là đến cái đoạn này là sẽ có người là biết được rồi Sẽ có người biết là tôi chơi gì rồi bởi vì là nếu mà một cái người mà gọi là theo dõi tôi mà gọi là fan cứng là sẽ hiểu dần ra vấn đề đấy trừ những cái anh em như là vũ luận là có gợi ý cho tôi và tôi có nói là cái trận đấu này là tôi làm theo yêu cầu của anh em Vũ Luận thì ờ, anh em biết được thôi. Còn một vài anh em khác thì vì chưa biết được nội dung nên là anh em sẽ không biết là tôi chơi cái gì. Rồi. Rồi lên 8 rồi. <clears throat> đánh như này để làm gì anh em thực ra nó chưa ra hình đâu nó chưa ra bài đâu nhưng mà chơi như này ấy, nó nó nó là một cái cách xây dựng để nó lừa anh em đấy ờ, để có một cái cú uh, ờ, flood trick lên game anh em hiểu không flood trick siêu phẩm Đấy <laughs> nên là phải có những cái cú lửa trong game Anh em không thể biết được là tôi đang chơi cái gì Em thấy không Hấp dẫn chưa Tôi rõ ràng là vừa đấy tôi không mua con mèo là anh em biết là không phải chơi mèo Đấy, còn chơi cái gì thì anh em vẫn chưa biết <laughs> Ảo ma calada. Liệu rằng có phải là beat không? À... <clears throat> tôi không chắc là anh em có thể đoán được là tôi chơi cái gì Và tôi không chắc là nó là cái bộ nào Nhưng mà tôi chắc chắn một điều với anh em Đấy là cái clip này chắc chắn nó sẽ làm với clip trend Một cái clip siêu phẩm luôn Nha anh em nhá Khẳng định với anh em luôn Nói chung là tôi nghĩ là đây sẽ làm với clip siêu phẩm trong tháng này Đầu tháng đã có siêu phẩm rồi Anh em ạ, à, dã man thật sự Tôi nói chung là tôi cũng phải đắn đo rất nhiều để làm cái bộ này Đấy Cái thứ nhất là cái ờ, đắn đo đầu tiên Đấy là cái việc là liệu rằng cái bộ này nó có mạnh không Nó có thể chơi được top 1 không Đấy chính là cái đắn đo đầu tiên Còn cái đắn đo thứ hai Đấy là khi mà tôi được top 1 cái bộ này Tôi chơi Liệu rằng là nó có thành Nó gọi là meta sờ farm không <laughs> Cái đấy là cái mà sợ hơn đấy, Liệu rằng là nó có khiến cho mọi người bị u mê không Mọi người bị coi như là bị Bị nghiện <laughs> bị uh, hấp dẫn bởi cái, cái cái cái cái bộ mà tôi chơi không thì cái đấy là nó sẽ trả lời sau cái clip này đấy cái câu trả lời nó sẽ có ở cuối clip <laughs> và anh em cũng có thể trả lời tự trả lời vào trong clip này anh em nhé ok thằng Bilu chưa gặp và thằng BP Joker chưa gặp BP Joker ốc 2 chơi Greater còn thằng Bilu thì chơi Assassin Đội hình của Bilu thì chưa có cửa ăn được cái đội hình của tôi Còn BP Joker thì rất có thể Rất có thể sẽ ăn được Ok Nói chung là nếu mà hy vọng gặp sớm thì hy vọng gặp BP Joker trước Bởi vì nhiều khi cái bọn đấy nó lên được hai sao thì nó sẽ đè rất là khỏe Bilu Thằng này thì chắc chắn là ăn được rồi Kể cả ốc 2 sao ốc hay sao nhưng mà với cái đội hình như này thì nó không thể ăn được đâu có khả năng là gọi đệ này rồi thì cũng có khả năng là nhân bản này có mèo gây đam này Đấy. berserker cũng gây được rất nhiều đam ok <coughs> rồi vậy là cái thằng cuối cùng nó chính là cái thằng thằng thằng bp joker bp joker sẽ gặp được cái round cuối ok BP Joker để chơi um, Greater rất sợ những cái úp lồng và cái con ốc của lên được hai rồi rất nguy hiểm mà chúng ta để đặt hai con berserker phía dưới để làm sao để cho cái con ốc ấy, nếu mà nó nó nó bớ được vào cái con con berserker ấy chả may là con berserker nó xoay dìu là coi như con ốc nó đánh trượt một thời gian là câu kéo khá nhiều thời gian để cho cái con mèo tôi nó gây đam ở phía trên Ngoài ra thì ở đây có những cái đam phụ như là đam của con Wing Ranger hay là Berserker thì cũng có thể là chơi được Ok Hay quá, con ốc nó bứa được vào đằng sau Ui rồi ốc đồng cái kia thì ngon quá rồi anh em ơi Thoải mái đấm luôn Hàng đằng sau của tôi vẫn còn những cái con gây đam Hay quá anh em ơi Đấy, anh em biết tại sao nó thua tôi không? Bởi vì là cái con Dominator của nó ấy, nó không lên được hai sao anh em ạ. À. Dominator đâu? Dominator tôi đang cầm ở dưới này đây, tôi đang ôm bài của nó nên lấy đâu ra mà lên được hai sao. <laughs> em thấy không? Lên làm sao được hai sao? Khổ. Đấy, tôi ờ, tính trước thế nào cũng sẽ gặp nó đang 19. Thế nên là tôi phải tính trước là tôi ôm nó của nó cái con Greater này không cho nó chơi ảo chưa <laughs> ảo chưa ảo chưa ảo chưa Đấy, ôm để không cho đối thủ như là có được cái con bài này lên hai sao Bởi vì lên hai sao ấy Cái lồng của nó nó úp lồng vào nó sẽ rộng hơn Đấy Bình thường là úp lồng nó chỉ vòng trong vòng khoảng 3 ô thôi Đấy, lên hai sao thì là 4 ô Còn lên 3 sao thì là úp được trong 5 ô Đấy, lên 3 sao thì úp rất rộng Và cái thời gian úp nó cũng lâu hơn nó chỉ cần úp thêm được một giây thôi Nó không khác biệt nhiều lắm Đấy Rồi Chuối này giữ hơi lâu ấy nhở anh em nhở Chuối này giữ lâu thật đấy Và tôi sẽ muốn giữ nó luôn đến hết game Xả tiền giữ chuối anh em ơi Hết tiền luôn Đây rồi Được chưa? Ổn chưa? Giữ 50 tiền roll không? Roll tiếp Roll tiếp anh em ạ Roll tiếp Wing xuống Ok rồi, được một cặp đấy rồi Hay quá Tiếp cái lửa đi Cho chắc Ok, rồi, ổn rồi Hay ổn rồi đấy Rồi, cho sói hai sao vào này Ok ba Wario ba Wario kết hợp với cả hàng siêu rẻ ở đây Ui rồi anh em ơi nào này chưa chắc tôi đã thua này đâu nhá Thằng này form bộ Egosit căng phết rồi đấy Đấy nhưng mà anh em nhìn kìa Vẫn còn có thể đẻ được mà Vẫn còn có thể đẻ được lên nhớ là những cái con đệ nó không bị trừ giáp Vẫn ăn được anh em ơi Ui rồi ơi anh em ơi Chuối này giữ được hơi bị lâu đấy Ok Liệu rằng có phải là siêu đẻ không <laughs> Anh em vẫn chưa đoán được đúng không Anh em cứ bình tĩnh Sắp ra hình rồi Rồi ok Đây rồi anh em ơi Đây rồi <laughs> Ok đến bây giờ thì anh em chắc anh em cũng phát hiện ra tôi đang chơi cái gì Ok Đấy Rồi nha anh em nhá Màu mè thế thôi Chỉ một round chuyển luôn sang Greater <laughs> Ok Vậy thì Greater Greater chứ còn gì nữa Greater nhưng mà tại sao nó lại hấp dẫn thì <laughs> Bình tĩnh anh em nhá Chưa Chưa đến cái đoạn hấp dẫn đâu anh em ạ à. Đây nó chỉ gọi là bước đầu thôi Xây dựng đội hình thôi Đầu game Gọi là bây giờ nó vẫn là đầu câu chuyện anh em ạ à vẫn chưa đến cái đoạn mà nhân vật chính trở về Đây là cái đoạn gì Ở trong mỗi cái bộ phim thì đây tôi nghĩ là cái đoạn mà nhân vật chính bắt đầu cái hành trình mới Đấy nhưng cuối cùng thì cái thằng mà anh em nghĩ là cái nhân vật chính ấy Nó lại đéo phải là nhân vật chính Nó lại chỉ là diễn viên phụ <laughs> Đấy nó như thế cơ mà anh em Cuối cùng thì cái, cái, cái thằng nhân vật chính nó lại là cái thằng khác Ok Anh em nhá Cứ bình tĩnh sắp ra rồi Sắp ra rồi Đấy, nhưng mà tất nhiên là cũng có đoạn này cũng có nhiều anh em đoán được Nhưng mà cái đoạn này mà anh em đoán được thì nó lại bình thường rồi anh em <laughs> Cái đoạn round 10 đến round 15 ấy mà anh em đoán được thì tôi mới phục Còn cái đoạn này nói chung là ờ, nếu mà anh em mà am hiểu về game mà cũng gọi là rank cao cao tí là anh em cũng hiểu ra vấn đề tôi đang làm gì rồi cái ý định làm gì rồi đấy còn tôi thì thực ra thì ngay từ đầu là khi mà tôi um, có được cái gợi ý của anh em vũ luận thì tôi cũng không có uh, hốp lắm cái bộ này không có hốp lắm nhưng mà nói chung là khi mà sau khi anh em vũ luận phân tích cũng như là có một vài anh em khác gợi ý như anh em um, Trần Đức Trung anh em Trần Đức Trung cũng gợi ý cho tôi thì tôi cũng thấy là lên làm một cái clip đấy để test thử xem nó như nào ok rồi mất chuỗi rồi không để ý thằng này thằng này thì xác định mất chuỗi luôn gặp thằng này là xác định mất chuỗi rồi anh em ạ bởi vì Greater tôi chơi là là không có co đấy không có co đội hình không co nên là mất chuối thì nó cũng là điều bình thường thôi Rồi, tạm thời dồn đồ cho con cây anh em nhé Chúng ta roll tiếp nào Ok Cây lên được 3 sớm thì nó sẽ gánh được cho tôi trong cái giai đoạn đầu game cái giai đoạn giữa game Đây là giai đoạn là gọi là Không phải giữa game Đây là cuối game rồi Là gần cuối game rồi đây anh em Gần cuối game có hai nhà ra đi rồi Cường Lai kết hợp với cả Cả, cả, cả Human à 6 Human sáu Cường Lai level 9 Ok này nó sẽ có ý định là lên 12 đây 6 Clyde, 6 Human Đủ bộ ở đấy Nó thắng là nó có 6 cảnh sát rồi này à, 4 người sách 4 người sách 8 8 điểm kinh nghiệm Đấy, còn một con cây nữa thôi ra con quýt Persia lỡ lên được 3 sao nó sẽ gánh cho tôi yên tâm chúng ta đang chơi là bộ siêu đẻ nhưng mà ở trong cái bộ ờ, Gladiator anh em nhé, không phải bộ bit chúng ta đang chơi siêu đẻ ở trong cái bộ Gladiator <clears throat> đấy và chúng ta sẽ đấu với một cái nhà Gladiator khác là chơi là là cái bộ truyền thống ấy của Greater tức là chơi cũng cũng có đẻ nhưng mà dồn đồ là có co, dồn đồ cho ốc. Anh em nhá. Đấy. Rồi. Bộ này của tôi thì chủ yếu là gọi đệ đó Có ba con gọi đệ rồi cho vào Đấy, con uh, sói, con uh, Whisper và Skull Hunter đều là những con gọi đệ Lấy cái giáp phản đó Ok chúng ta roll tiếp Tôi sẽ roll ở 8 thôi ờ, Chúng ta sẽ roll full 3 sao xong rồi mới lên 9 Đấy Còn anh em sẽ đến đây anh em sẽ đoán được là tôi chơi cái gì rồi Thì tí nữa đồ nó sẽ dồn cho con chó sói Để xem là con chó sói liệu rằng với cái lượng đồ này nó có gánh được không một trong những cái bộ hay ho mà trước đây tôi đã làm Tôi khai phá ra cái bộ coi như là con sói nó đẻ Sói siêu đẻ trong bộ bit. Đấy, bây giờ chúng ta chuyển sang ra chơi sói siêu đẻ ở trong bộ Gladiator Để xem là cái sức mạnh của con sói ở trong bộ Gladiator nó mạnh như nào anh em nhé Thử xem Còn Tạm thời Skull Hunter ở, ở level mà hai sao ấy Thì nó sẽ mạnh hơn con sói Nên là tôi sẽ chơi con Skull Hunter Tạm thời sẽ dồn đồ cho Skull Hunter trước Ui ôi, bạn ơi, bạn đã úp lồng vào như thế này thì thì ăn cứt rồi. Chơi nổi không? Thôi nói chung là giết cái con rồng được không? Giết được con rồng không? Không luôn. Mất nhiều máu quá bạn ơi. Ui cùng đèn đồ thế giới thế. Rồi, roll tiếp vào. Whisper ra đi em nào. Ơ, Rốt tiếp anh em ạ Đây rồi Ui Giải tán được một đống hàng chờ luôn đấy mày quá <clears throat> Rồi Tôi là tôi sẽ rôn hết full 3 sao anh em nhé, Kể cả là Berserker lên 3 sao luôn Wing Ranger lên 3 sao luôn Full 3 sao Đấy chúng ta chơi toàn 3 sao thôi Chơi cái bộ này là chơi 3 sao thôi mà Thì cái con nào 3 sao mạnh thì chúng ta dồn đồ vào thôi Để làm co thôi Co này thì nó sẽ không được như là cái con co ở trong cái bộ mà đối thủ chơi đối thủ chơi nó dồn đồ cho ốc thì nó căng hơn nhiều anh em ạ đối thủ chơi dồn đồ cho ốc hoặc là cho cung đen thì rất khỏe bộ này thì quá thông dụng rồi nhưng mà trận này tôi lại dồn đồ cho tương lai nó sẽ là con chó sói cơ <clears throat> để xem là liệu rằng là chúng ta siêu đẻ chúng ta có ăn nổi không đấy ui ôi anh em ơi huynh kẻ một đường mà con ốc gần chết luôn đam to phết nhở huynh này ở level 2 sao là căng Căng dây một cái là nó kéo phát là 700 máu ấy chứ có ít thì đâu 700 nam ma pháp đấy Nhiều lắm Không ít đâu anh em ạ Bằng trưởng của con già tung ra đấy Ui đẩy nhiều máu như này Khiếp đẩy 19 máu luôn Căng phết nhờ Rồi Rôn tiếp rồi Cứ 50 tiền rôn máu vẫn còn rất nhiều Mà cái bộ này này Tí nữa anh em sẽ thấy cái tác dụng của cái bộ này nó hay ho như nào Nó có một cái rất hay ở trong cái bộ này Nó rất hay Tí nữa tôi sẽ giải thích cho anh em tường tận Tại sao nó lại hay, hay ho Đấy và Thực ra là trước đấy tôi nghe qua thì tôi cũng nghĩ là bộ này nó khèo Bởi vì nó không có đam chính Nó không có đam Nó không có cái con gây đam anh em ạ Chính vì thế là, là tôi nghe qua thì tôi thấy khèo Nhưng mà thực ra nó lại không khèo tí nào Không khèo một chút nào cả Mà nó lại rất là ổn Nó lại rất là ổn cơ Ừ. Tại sao ổn thì tí nữa tôi sẽ giải thích Nhá Trong cái quá trình chơi đến cái đoạn nào Thì tôi sẽ giải thích cái đoạn đấy cho anh em Để anh em lắm lừa tại sao mà nó lại hay Tại sao mà nó lại hay ho Đấy Gặp thằng này có ăn được không? Khó nhở Không ăn được, không ăn được Thằng này gót đỏ Anh em thấy tôi nói chuẩn không? Thằng ờ, thằng V, v Đức này đầu game tôi nói gót đỏ là gót đỏ <laughs> Nhìn nó bua Mua ngay con rồng mập với mấy cái con đỏ tôi biết ngay Nhìn nó dễ đoán lắm Đấy nhưng mà tôi tôi đố anh em nào đoán được cái giai đoạn đấy tôi đoán là tôi chơi gì đấy tôi chơi Gladiator anh em có đoán được không đoạn đấy chắc chắn là không ông nào đoán được luôn làm gì có ông nào đoán được ở cái đoạn đấy rồi đôn tiếp thôi ok sao này chắc xả tiền mạnh chút anh em ạ trứng này rồi mạnh nha anh em nhá mạnh mạnh mạnh mạnh mạnh, mạnh. thiếu slot vẫn thiếu slot vẫn roll tiếp anh em ạ thiếu slot thì roll tiếp rồi xả mạnh một chút Sói này, ui Còn một con nữa, con nữa thôi Một con sói nữa thôi Ui rồi, rồi anh em ơi, sói lên ba rồi Ui ôi, tuyệt vời quá anh em ơi Ui vẫn thiếu một slot Bán con uh, Tạm thời bán con Wing Ok Wing thì nữa tôi tìm lại nha anh em nhá Con này cũng sẽ lên ba sao Rồi trong cái round này thì tôi chưa kịp dồn đồ cho con chó sói Round sau rồi Nói chung là round sau thì sẽ ra cái trái trứng Nghĩa là đẹp luôn anh em ạ Chó sói coi như là bất tử Hay quá Tất nhiên là vẫn thua thôi Làm gì có đam đâu Bộ này không có đam anh em ơi Chúng ta sẽ đợi đến cái round 30 Ra cái trái trứng Là ok Thực ra là round 25 nếu mà hên là ra trái trứng rồi Nhưng mà hơi đen nên là phải đợi nó ra 30 mươi ra 30 đéo ra trứng nữa thì lại đen quá đấy thì có khi xuống hố <laughs> đúng xuống hố thật đấy nếu mà không ra trứng tức là cái bộ này là bắt buộc phải có trứng đấy để dồn đồ cho cho sói rồi nhá nhớ nhá sao xin trái trứng nhá trứng phục sinh trứng phục sinh ơi nhớ ra nhá tao là tao cần mày lắm đấy nhá <laughs> đợi coi như là trứng phục sinh coi như là xuất hiện Như là đợi tin nhắn của Cross <laughs> Lâu lắm, lâu lắm 30 rồi, 30 đừng có mà coi như là là là, là, là ờ, uh, không có trứng nhá Không có trứng là, là sùng hồ đấy <laughs> Bộ này làm gì có đam, nói thẳng luôn Bộ này là phải có trứng đấy, Bắt buộc phải có trứng, không có trứng không làm gì được hết Có trứng thì nó sẽ như nào thì tôi lại giải thích cho anh em nhá Tất nhiên là nó sẽ có cái hay và có cái dở Nhưng mà không có đam thì là nó là cái dở đấy cái dở là không có đam đấy còn cái hay là gì thì chuẩn bị là nó sẽ sắp đến cái màn hay rồi anh em đấy anh em cũng biết cái khả năng con sói nó là triệu hồi liên tục nếu mà nó có quả trứng đây úi rồi anh em ơi đây rồi anh em ơi rồi rồi ok ok ok đây ok cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ đấy đấy anh em ạ đấy cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ triệu hồi liên tục ạ. rồi <clears throat> thế là chúng ta đã coi như là ok rồi nha anh em nhá 10 điểm 10 điểm rồi Form đúng đủ bài Ra đủ đồ Có đồ Ok Đó anh em thấy là bây giờ nhá tôi 47 máu nhưng mà tôi nói thật với anh em là 47 máu này nhá nó không bao giờ tụt nữa đâu đấy cho đến khi còn hai người cho đến khi có cái màn solo hai người thì là bắt đầu tụt thôi còn khẳng định với anh em luôn là cái máu này bây giờ nó không tụt nữa rồi đấy còn cái thằng bp joker ở phía dưới kia thì 14 máu đấy sắp đi nơi rồi yên tâm đấy chưa chắc là cái chơi cái cái con uh, ốc nó đã ngon bằng ờ, tôi chơi cái con sói ở đâu nhá anh em nhá để xem ngày mai có khi lại anh em lại coi như là nhìn thấy tôi chơi hay quá mai lại ối ông bắt chiếc vào rank ờ, toàn ông chơi gladiator sói này gladiator <laughs> sói nó có cái gì hay đây bây giờ tôi sẽ giải thích cho anh em đấy con gladiator này thì bây giờ mặc dù là anh em anh em không thể thắng được đối thủ nhưng mà anh em cũng đéo thua <laughs> có nghĩa là nếu bet nhất là anh em top 2 nhớ anh em nhá bet nhất là anh em top 2 tức là mặc dù là anh em không không có giết được đối thủ ấy nhưng mà anh em cũng đéo bao giờ anh em chết luôn đấy còn bây giờ có một cái bài toán đặt ra là làm thế nào để có thể là là là, là trị được cái con chó sói này của tôi Đấy, bình thường anh em bảo là kẹp Doom mà đúng không? Nhưng mà đây tôi đang ở trong cái bộ người tơ Gladiator tơ thì kẹp Doom hộ cái Kẹp Doom vào làm cái gì? nào kẹp đùm vào đâu có câm lặng ở đâu đúng không thế nên là cái con này ở trong cái bộ này nó phải gọi là mắc của perfect luôn được con chó sói ở trong bộ bit hay là trong bộ 9 warrior ấy mặc dù là nó giáp vào trâu đấy nó phản đam to đấy nó khỏe thật đấy nhưng mà ăn một cái Doom thôi thì là coi như là xuống hố Đấy, chơi ví dụ gặp 9m rồi gặp phát Doom năm rồng 9m đúng không? Kẹp được thêm Doom Doom phát vào con chó sói 3 sao Đấy xong lổ bùm phát chết hết tất cả các, các, các con khác Còn một mình con chó sói thì bị doom Thế là coi như bị hội đồng hấp diêm đến chết Nhưng mà cái con này thì nó khác anh em Con này ở, của tôi nó đang ở trong cái bộ Creator Là cái bộ mà không hề sợ khống chế và không có khống chế Đấy nó lại không bị stun Nó lại không bị doom Thế thì có cái cửa nào mà cản được cái con chó sói này Ôi rồi ôi Một cái bài toán đặt ra cho tất cả các đối thủ trong game Thậm chí là bây giờ cái bài toán này tôi xin được đặt ra cho tất cả các anh em đang xem kênh và xem cái clip này <laughs> là làm thế nào để có thể trị được cái con chó sói này đấy mặc dù là tôi nhá tôi phải nói thật là tôi cũng đéo ăn được ai nhưng mà tôi cũng đéo chết <laughs> tôi không chết và không chết để làm cái gì tất nhiên là nó sẽ có mục đích anh em nhá không chết để làm gì tí nữa mới nói <laughs> anh em nghĩ là cái trận đấu nó sẽ kéo dài đến mãi mãi không không phải đâu anh em không có cái gì là mãi mãi cả anh em nhá chỉ là chúng ta có thời gian chúng ta câu kéo thôi đấy <laughs> rồi trò hay nó vẫn còn đang ở trước mắt <laughs> và ờ, hay ở chỗ nào thì tí nữa trong cái quá trình chơi tôi sẽ nói đấy <laughs> ui rồi còn có ông ờ, t tư còn chịu với thầy tuần nữa chịu chứ còn gì nữa bài toán nó khó quá bây giờ đối thủ gặp cái là coi như là đối thủ cũng phải khóc thét <laughs> khóc chứ còn gì nữa cái tầm này bây giờ thì như nào đây bài toán này đặt ra quá khó <laughs> bài toán đặt ra quá khó với đối thủ của tôi anh em ạ không những là với một mình ông kia mà với tất cả những cái thằng còn lại đấy bây giờ như nào đây như nào đây giải quyết như nào với con chó sói này hộ cái bạn ơi <laughs> hộ cái hộ cái hộ cái đấy kể cả tôi không thắng được nhưng mà tôi vẫn hòa và như tôi đã nói từ vừa nãy ấy, là 47 máu đến khi là còn hai người anh em ạ không bao giờ mất máu nữa luôn thế nên là cái bài này nó cũng hay phải nói là tuyệt vời luôn đấy một sự lựa chọn tuyệt vời cho các anh em <laughs> phải nói là như thế là thật sự là như thế là có thể câu kéo được cái con game này đến khi mà chỉ còn có hai người là chắc chắn ở top 2 rồi đấy, chơi theo cái kiểu quá thực dụng luôn đấy chơi theo anh kiểu thực dụng đúng không là không cần biết bọn mày như nào bọn mày ăn nhau như nào bọn mày cứ tự giết nhau đi còn tao tao cứ bất tử cái đã <laughs> tao cứ bất tử đến khi mà bọn mày chết hết đã đấy rồi tính sau đấy hay không hay không hay không hay không có ai anh em thấy cũng rồi bây giờ cái tầm này thì ai ai ai là cái người kết thúc tôi tất nhiên là không ai cả <laughs> không ai cả cái gì nữa rồi hòa thôi đấy cứ các bạn gặp tôi thì hòa còn các bạn gặp nhau thì các bạn cứ giết nhau nhá <laughs> ok đấy <clears throat> và những cái tầm này thì chúng ta có thể yên tâm rồi để chúng ta roll ba sao rồi Đấy, cho tầm này thì cứ tà tà mà roll thôi Ở level 8 roll dần các cái con khác còn lại lên 3 sao Bây giờ tôi chỉ vẽ ra cho anh em một cái tương lai Là tương lai là nó sẽ là ba con Greater, Dominator 3 sao thì được không? Ờ, ba con đấy 3 sao Bây giờ tôi thêm này Bây giờ tôi sẽ thêm những cái con 5 đô 3 sao Đấy Và tương lai là nó sẽ là kẹp thêm 5 đô 3 sao nữa Thì anh em nghĩ là liệu rằng là đối thủ nào chịu được <laughs> Chúng ta sẽ câu kéo đến cái khoảng thời gian mà chúng ta có đủ sức mạnh để chúng ta kết liễu đối thủ Trời ơi, chiến thuật <laughs> Mỗi tôi là chơi cái kiểu này thì tôi phải nói thật là nó hơi mệt đấy anh em ạ Nó phải nói thật với anh em là để mà nuôi được cái từng đấy thứ và để ấp ủ một thời gian để chắc chắn được top 1 thì nó sẽ phải rất lâu ấy Phù hợp với các anh em kiên nhẫn, có độ kiên nhẫn cao Cho tôi nghĩ là phù hợp với những cái ông già như tôi Đấy, có tính kiên nhẫn cao trong mỗi trận đấu Đấy, nhẹ nhàng tình cảm thôi, mình cứ hòa nhau thôi là được rồi <laughs> Anh em nhìn thấy con ốc nó bay màu không? <laughs> con ốc nó bay màu này, nó, thậm chí con ốc nó không thể ăn được cái con chó sói này cơ anh em ạ Con ốc lên ba sao rồi đấy Anh em vừa nhìn thấy con ốc ba sao không? Có vừa nhìn thấy không? Có anh em nào vừa nhìn con ốc ba sao không nhở? Bay màu luôn, anh em thấy không? Làm gì có cửa ăn Có bị chói đâu, chó không bị chói thì chó đẻ chói liên tục Đúng không? Chó đẻ chói liên tục thì ốc gặp cái con chó làm gì có kháng phép đúng không? chó con chết ốc chết thôi đấy còn con sâu ờ, sâu ba thì nó khác con sâu ba này thì nó có kháng phép đấy nên là thôi thì lại đẻ ra mấy con đệ nữa thì nó khó đấy, không giết được nhưng mà chúng ta hòa <laughs> hòa thôi được rồi ui giời đội hình này không cần đam anh em ạ à. không cần đam tí nữa rồi cái hàng 5 đô của tôi nó sẽ giải quyết hết vấn đề anh em cứ yên tâm đấy cứ từ từ thôi chúng ta đợi chúng ta lui dần dần Bây giờ chúng ta bất tử nha anh em nhá Chúng ta đang Anh em có Cái này nó giống như là cái Nó gọi là Bí ký uh, ờ, Đông cứng thời gian Ở trong cái bộ truyện đờ ra Dragon quét ấy Dấu ấn rồng thiêng Anh em có biết cái chuyện đấy không Chứ cái chuyện đấy nó gắn liền với cái tuổi thơ của tôi Hay lắm con chó bây giờ ấy Nó giống hệt như cái bí kỹ đông cứng thời gian của Đại Ma Vương luôn Đấy Không thể chết Nhân tiện là với các anh em ở lứa tuổi 8x Đấy và gắn liền với cái tuổi thơ cái câu chuyện Dragon Quest ấy Thì tôi cũng xin uh, giới thiệu cho các anh em ở lứa tuổi 8x Muốn sống lại cái ký ức về câu chuyện của cậu bé Đai Trên con đường tiêu diệt Đại Ma Vương Dracu To À, để giải cứu thế giới thì anh em có thể lên mạng và search à, cái phim Dragon Quest nha anh em nhá đã được chuyển hóa thành phim hình rồi đồ thì bây giờ tôi uh, lấy uh, cái uh, cái cái giáp phản để tôi uh, cho cái con chó sói thôi nó bờ linh vào nó phản luôn đó ok thậm chí là chúng ta còn lắp thêm được một cái uh, dấu ấn tự nhiên luôn này rồi Ui ôi, úp lồng cái này đi ăn cứt rồi Nhưng mà không sao, chết hết cũng được Không sao hết, cậu ơi Chết hết cũng được, còn một mình con sói Đấy chính là cái hay đấy anh em Anh em thấy cái hay của cái đội hình này không Đấy là dù có úp lồng trượt Đấy, dù bọn mày có chết hết Nhưng mà cái con sói thì nó vẫn là sống Anh em thấy không, hay chưa Đấy, vấn đề ở đây nó là cái con sói này này Nó bất tử anh em ạ à. Không cần lồng Đấy, vấn đề là bây giờ Lấy cái gì để giết con sói Doom à à. <laughs> hộ cái nhá Bây giờ anh em vẫn là cái câu hỏi đặt ra cho anh em thôi Một bài toán khó đặt ra cho tất cả mọi người Đấy, cho cả các anh em xem kênh, các anh em viewer Lẫn là các cái đối thủ của tôi ở trong game này Nào, làm cái gì? Anh em cho cái câu trả lời nhá, dưới gần comment luôn Ở dưới clip này Làm gì có cái cái gì mà ăn được Thôi bây giờ tôi áp dần lên 10, tôi kiếm 5 đô đây anh em ơi Đây, nó chỉ đơn giản thế thôi Tí nữa thì cứ hai con đắt hai hai con bom hai vào Ui giời ơi Quá đơn giản anh em ạ à, Bây giờ chơi đến kể cả là ngồi 5 tiếng với bọn mày luôn <laughs> Liệu rằng là có một cái cái con game mà nó dài hơn cái con game trước không Anh em đã xem cái con game mà dài nhất uh, trong lịch sử auto chat của tôi chưa Đấy, còn một con game mà dài tới bao như là 666 hiệp Liệu rằng hôm nay chúng ta có phá kỷ lục thành 999 hiệp không? <laughs> có bao giờ là như thế không nhỉ? Làm quả 999 hiệp cho anh em sợ luôn Làm uh, quả gì? ba con con con con Dark Spirit 3 sao luôn bằng tay <laughs> Nói chung ấy là nếu mà cái tầm đội hình bất cứ đội hình nào ấy Mà gặp ba cái con Dark Spirit 3 sao thì chắc là bay màu rồi anh em ạ ba con nó đặt ra một cái bài ôi từ từ đã từ từ đã để xem nào xem nào xem cái đoạn này ui ui ui ui ui ca lông ba tia ca lông ba tia sáu glacier à 6 Glacier, 6 Glide đánh vào level 11 rồi này Nhưng mà không giết được đâu bạn này <laughs> Đã gọi là chó sói bất tử rồi thì lấy cái cỡ nào mà giết bạn ơi Ai đó cho cái giải pháp cái nhở Làm gì có cái giải pháp nào anh em Doom thì không Doom được Con này nó chỉ sợ mỗi Doom thôi mà Trong khi mà không Doom được nữa thì thôi gì đó Bây giờ cái tầm này thì, thì, thì, thì thôi Bây giờ tôi đợi đấy Tôi đây giờ tao tôi đang đợi để lên 10 Level 10 từ từ lên 10 luôn Cho bọn nó chấp cả thằng ấy 12 con rồi đấy <clears throat> Tôi chấp thằng ấy lên 12 Nếu mà nó có thời gian nó lên được 12 Còn nếu không thôi Đấy 12 con ok 12 con nhưng mà tí nữa liệu rằng bạn có thể đỡ được cái hàng 5 đô không Tí nữa tôi lấy 5 đô đấy Tôi lấy full 5 đô luôn 5 đô 3 sao luôn cho bạn sợ luôn <laughs> Lúc đấy thì nó sẽ là Dash Spirit Nó sẽ là là, là, là, là gì Là bom Máy bay <clears throat> Nó thì nó phải bắt buộc phải form đội hình cờ lai Thì chắc chắn là nó chỉ có con ca là 5 đô thôi Còn nhét được cái gì 5 đô vào đâu đúng không Đấy Bắt buộc nó phải form cờ lai Nó phá bộ cờ lai là nó thua ngay Nói cho nhanh Phá cái bộ Glacier đi là nó thua ngay Làm gì có cái cửa Tôi tôi đâu có cần cái bộ Greater này thì cứ vứt 5 đô vào thôi mà Tí nữa nhá, những cái con như là Berserker này chắc cũng giải tán thôi Wing Ranger các thứ thì tí nữa cũng giải tán thôi anh em ạ Cứ bình tĩnh Cây cối các thứ giải tán hết Tí nữa nhét, nhét vào toàn 5 đô Xem thằng nào đỡ được không Chơi chơi đúng cái bài ngày xưa đấy Bài bài kiểu chơi đánh toàn 5 đô luôn Đấy, nhưng mà bây giờ nó lại còn còn kẹp được thêm được cả cái bộ Greater này vào nữa nên là nó khỏe lắm. Đấy, con chó sói nó đóng vai trò là gì? Giữ tôi để tôi có thể làm được cái điều đấy. Đấy chính là triệu hồi ra được những cái vị thần truyền thuyết Lâm đồ <laughs> Vị thần sức mạnh Đấy, có thể chiến thắng Đây chính là lá bài gọi là cầm cự <laughs> Khi bạn buồn ỉa thì con sói này nó chính là Blackberry rồi nó sẽ giúp cho bạn cầm cự được đến nhà vệ sinh <laughs> có thể đến được nhà vệ sinh và đấy, cho ra <laughs> giải quyết lỗi buồn đấy còn bây giờ tầm này vẫn cầm cự tốt thậm chí là gặp nhà exit thì chắc chắn là ăn được rồi cứ đánh cầm cự này là lổ là ăn thôi còn còn về cái nhà lai kia thì nói thật là không có đam thì hòa cũng được không sao tôi đã nói ít nhất là top 2 đấy cầm hòa được hết thằng nào yếu đuối kiểu mỏng manh thì thằng đấy chết thôi Đấy, còn riêng cái bộ này đánh với cả các cái bộ nhây khác thì để xem thằng nào nhây hơn. Ok chưa? Quá tuyệt vời. Đấy, còn bây giờ đấy thôi thôi thôi rồi cứ để đấy để xem nhá. Trận đấu này thực ra kéo dài tôi nghĩ là cũng không kéo dài đến cái mức như cái trận đấu trước đâu. Cái trận đấu trước thì anh em thấy là nó kéo dài quá đáng đúng không? Anh em thấy là một cái trận đấu mà tôi phải cắt bớt đi mà nó kéo dài tới một tiếng rưỡi dã man thật sự luôn Đúng là cái trận đấu mà dài nhất trong lịch sử auto chat Đấy mà nếu mà anh em nào mà chưa biết được cái trận đấu dài nhất trong lịch sử auto chat Thì cuối game anh em nhá Nó có cái màn hình kết thúc nó hiện lên thì tôi sẽ đặt ở trong cái màn hình kết thúc Để anh em biết được cái trận đấu đấy nó vãi cứt như nào Đúng với cả nghĩa đen luôn <laughs> Nếu anh em nhớ trận đấu đấy anh em xem rồi em nhớ Ôi cái trận đấu đấy tôi nói tất với anh em là cái trận đấu đấy mới vào con game tôi đã thấy buồn ỉa rồi Mà tôi ngồi suốt một tiếng rưỡi tôi nhìn ỉa ở trong cái trận đấu đấy anh em ạ đấy, Rồi bao nhiêu những cái ký ức về cái thời coi như là sinh viên, học sinh Kể cả cái thời mẫu giáo coi như là ừ, liên quan đến cái việc là đi ỉa cứ ùa về thôi Đấy mà trận đấu này thì thì không nha anh em nhá Trận đấu này thì ừ, nó rất là thoải mái anh em yên tâm nhá trước khi uh, coi như là vào game là tôi đã uh, cho ra rồi tôi đã đi vệ sinh rồi đấy rút kinh nghiệm của những cái lần trước đấy là đầy kinh nghiệm luôn người chơi đầy kinh nghiệm <laughs> để vào cái con game này tôi biết là thế nào nó cũng sẽ dài nên là tôi đã có sự chuẩn bị trước đấy nên là ok anh em cứ yên tâm tôi còn ngồi được lâu anh em cứ yên tâm nhá trận này thoải mái luôn đấy rồi <clears throat> đao quỷ đã này chống hồi máu cái đã đánh với bọn Clyde ok búa xét tôi hơi đắn đo cái cái cái, cái quả ghép búa xét ghép búa xét thì tăng tốc đánh thì cũng hay đấy nhưng mà tôi tôi tôi tôi muốn là ghép cái um, hút máu ấy đấy tôi định chờ cái hút máu nhưng mà chờ thì cũng chả biết là có ra hay không đấy thôi thì cứ ghép búa xét vậy Tí nữa cái búa xét này sẽ cho một cái con nó có cái khả năng đánh tay Đấy Có khả năng đánh tay và ở cái mức giá 5 đô nhá Chứ tôi không thèm chơi mấy cái loại cung đen, cung bẩn nữa Tôi chơi ốc Cái tầm này tôi chơi là nó phải là 5 đô 3 sao anh em hiểu không Phải là coi như là là, là Secret Dancer 3 sao Phải là ca lông 3 sao Đấy, nó phải như thế, cái tầm nó phải như thế anh em hiểu không Tí nữa, đấy, bọn mày cứ đợi tao Đấy, xe Clan Lancer với cả ca lông cũng không thể nào giết được con sói này. Và tôi sẽ có thời gian để tôi tìm ra được những cái con có thể đấm được bọn này, yên tâm anh em ạ. Đồ là có nhá anh em nhá. Cướp điên này, gậy như ý, búa xét có hết rồi. Bây giờ chỉ đợi bài ra thôi. Đấy, tôi cẩn thận tôi up lên 10, tôi roll ở 10 cho nó dễ ra. 5 đô là dễ ra, đấy. Xe Clan Lancer này Cà lông này Toàn là những con chơi được Xe linh ra xin Nhiều Squire Đấy con Squire này là tôi đã có ý định là tôi lấy từ vừa nãy rồi Để tôi counter bọn Clyde rồi anh em ạ Đấy để vứt cái con Wing Ranger ra Ok anh em Xem một con nào chơi Nếu mà lấy thêm thì có thể lấy con uh, Queen of Pain Nhưng mà lại phải kẹp mất một slot nữa Để chơi Demon Nên là thôi không lấy nha anh em nhá Đấy, còn những cái con còn lại thì không gây đam được Con uh, ờ, Tetsulami thì không có xuyên được cái đam của nó vào trong Giáp của Clyde đâu Nên là tôi không lấy nữa Vậy tôi chỉ lấy bom Lấy uh, Squire thôi <clears throat> Rồi Úi ôi lần này tôi vừa úp hai cái lồng đẹp tôi lại còn vừa lốc lên được Thế bạn đi luôn À không, đây là cái, gặp cái bóng anh em ạ Hơi đen anh em nhỉ Thực ra thì cũng chả đen Gặp ờ, trước sau thì cũng gặp thôi Gặp rau sau thì cũng chết thôi mà Mà năm màu này tôi nghĩ là gặp thằng Clyde kia thì chắc chắn là súng hố rồi Đóng hòm rồi Đấy anh em thấy không làm sao mà có cái cửa ăn được cái bộ đấy Cái bộ kia nó ở level 11 Với một cái con Secret Lancer 2 sao Và một cái con Con con Calong hai sao Mắc đồ đấy kia thì làm sao mà đỡ được anh em Cái bộ Clyde đấy là bộ Clyde tối thượng rồi 6 Glacier, 6 Clyde ở level 11 Tối thượng bố rồi còn đâu Đấy mà tuy nhiên là nếu mà gọi là tối thượng thì có thật là tối thượng không? <laughs> nếu mà nó nói là tối thượng thì tại sao tối thượng lại không ăn được tôi? <laughs> Bởi vì là cái bộ này của tôi có khi nó còn hơn cả tối thượng cơ. Đấy, nó còn ở mức cao hơn của tối thượng. Nó là gọi là nó là tiền bối của tối thượng. <laughs> ăn không ăn nổi luôn. Càng không? <clears throat> Quá càng. Rồi. Yên tâm, bình tĩnh Bộ này thực ra nếu mà là Greater không ấy thì chắc bay màu từ lâu rồi anh em ạ Lấy đâu ra cái cửa mà ăn cái bộ này anh em Nếu mà Greater mà ốc yếc các thứ cung đen, cung bẩn các thứ thì đi từ lâu rồi Nhưng mà đây nó là con chó sói anh em ạ à. Đấy, chứ còn với cái bọn này nó có hai cái, cái cái ba tia thì nó đứng từ xa này nó bắn thì kể cả là ốc với cung đen thì cũng chết hết thôi. Rồi Greater ốc cung đen thì bay màu từ lâu rồi đấy úp lồng làm sao mà úp được hết bọn nó bọn nó đứng ở góc bọn nó bắn thì kia thì bắn xa lắm anh em được cái là tôi tôi lại chơi con chó sói cơ ừ. làm gì có cái cửa nào đâu anh em thằng này bây giờ nó kẹp đum mà kẹp 10 con đum vào thì cũng thoải mái luôn <laughs> kẹp cho kẹp 10 ờ, con đum thì nói nó còn nhẹ nhàng đấy chứ mày kẹp một tỷ con đum luôn cũng không sợ <laughs> kẹp một tỷ con đum luôn cũng không, không sợ luôn đừng có nói là là, là, là 10 con nhá chỉ còn bây giờ chỉ còn một slot lên được 12 thì cũng chỉ áp được một con đu... Có thua không? Không, bạn ơi. Ơ. Round này mới để ý là là không không không có người tơ. Tôi bỏ cái đéo gì nhở? Ba phe giờ. Ôi giời, bây giờ mới để ý. vừa va vừa vẩn, đang bốc phét chém gió. Ui <laughs> rồi hết hồn anh em ơi. Tự nhiên lại thấy bị hết ạ. Tự nhiên lại thấy bị hết là thì đéo nào. Ôi giời. Hóa ra là như thế. Mày quá anh em ơi. Nhưng mà kể cả nó có đẩy tôi ra vừa rồi thì tôi cũng không chết được Không chết được Vẫn có cơ hội làm lại <laughs> Ok đây rồi Đấy đã bắt đầu xuất hiện ca lông rồi rồi anh em ơi <clears throat> Bây giờ ấy Thực ra là nếu mà nói là cái trận đấu này nó hòa mãi mãi Thì không có tôi nhắc lại nhá Không có đâu anh em ạ à. <clears throat> Chỉ có là tôi tự hủy thôi Tôi tự hủy mà một round đấy tự nhiên lại Con trò sói này nó lại ở ngoài ấy Ở ngoài bàn cờ ấy Thì tôi còn thua thôi Chứ còn trận đấu này nó đang là Con đường là dần dần là đến chiến thắng của tôi đấy anh em Cứ càng đánh về sau là càng thắng thôi anh em Dần dần tôi kiếm được ca lông 2 sao này Tôi kiếm được ra những cái con Dash Spirit 2 sao Đấy hai con Dash Spirit 2 sao hai con ca lông 2 sao thì bọn này không có cửa Nói cho nhanh chưa kể là tôi còn kiếm thêm được con Dominator Thêm được hai con Dominator nữa Lên hai sao thì thôi Chắc là cũng không nhấc được cái súng lên mà bắn đâu Đấy Nhưng mà thôi cứ từ từ cái câu chuyện đấy Để cái hồi sau rồi nó sẽ chứng minh cho anh em thấy Còn tôi chỉ muốn nói với anh em một điều Đấy là cái bộ này là một cái bộ mà Nếu mà anh em chơi thì cực kỳ là khốn nạn luôn Bởi vì chơi đã chơi là chắc chắn top 1 <laughs> đã chơi là chắc chắn top 1 đấy Không thể top 2 được luôn ấy Cái top 2 chỉ xảy ra khi mà anh em quit Anh em quit Giữa game anh em quit mẹ nó ra Anh em chán quá, anh em thiếu kiên nhẫn Anh em không chịu được Anh em đợi lâu quá Anh em cảm thấy mệt mỏi trong cái con game nó quá lâu Thì anh em quyết ra giữa game thôi thì nhường đối thủ top 1 để kết thúc trận đấu sớm Làm trận mới Ok còn nếu trong cái trường hợp mà anh em có đủ cái tính kiên nhẫn như tôi Anh em đủ cái tính kiên nhẫn anh em tìm được ra đủ bộ 5 đô co 5 đô 2 sao 3 sao đi cho là máu ấy thì ờ, thứ nào nó chịu được anh em và đương nhiên là chúng ta sẽ đợi được đến cái lúc đấy nếu mà anh em có đủ tính kiên nhẫn như tôi đấy <laughs> còn cái bài toán này là bài toán không có lời giải anh em nhé cái bài toán này là một cái bài toán quá khó Không thể có lời giải cho anh em Còn tôi đố anh em nào ở trên kênh có cái lời giải cho cái bộ này đấy Để mà tiêu diệt cái con chó sói Khắc chế được cái con chó sói này Anh em nào có cái lời giải Có phần thưởng luôn nhá Có phần thưởng cho anh em luôn nếu anh em có lời giải <laughs> Bây giờ anh em nào có lời giải nào <laughs> Rồi anh em có lời giải anh em cứ comment về dưới nhá nếu mà cái lời giải nào mà chính xác mà được nhiều anh em ấn like Thì tôi sẽ trao thưởng Ok Rồi Bây giờ chúng ta sẽ trên cái con đường tìm tiếp những con 5 đô Chinh phục ờ, cái trận đấu này Bằng một cái trận đấu chắc chắn là top 1 một cách mãn nhãn <laughs> Quá tuyệt vời luôn anh em ạ à. Nói thật với anh em Trận đấu này đối thủ chỉ có 5 chiều chết Không nói nhiều Gặp đúng ờ, ca khó Ca này khó quá Đối thủ thực ra vẫn có thời gian để suy nghĩ Vẫn đang tiếp tục suy nghĩ Nhưng mà chưa tìm ra đáp án anh em ạ Đối thủ vẫn đang coi như cố gắng để tìm ra cái đáp án Gọi là chính xác để có thể tìm ra cái lời giải cho cái bài toán quá khó này nhưng mà đây là một cái bài toán mà không có lời giải Lức <laughs> cờ quá hiểm <laughs> Tôi xong rồi Quả này thì, thì, thì đỡ thế nào được Hiểm quá anh em ơi quả là hiểm quá và tôi phải rất là cảm ơn anh em Vũ Luận đã gợi ý cho tôi cái bài này cũng như là anh em Trần Đức Trung đã củng cố thêm để tôi có thể là mạnh dạn tôi chơi cái bộ này thật lúc đầu không tin đâu không đơn không tin vào sức mạnh của bộ này đâu nhưng mà khi mà một khi mà đã trải qua một vài trận mà đã có đối thủ mà kẹp các kiểu các thứ và đùm điếc các thứ rồi không làm gì được thì anh em biết là như nào rồi đấy thậm chí là con ca lông là cũng là một con mà nó khống chế được cái bộ radiator nhưng mà không không không không có cửa <laughs> làm gì ơi cửa làm ăn làm gì có cửa làm ăn anh em ơi bất tử rồi bây giờ chó sói toàn là trăm nghìn máu đỡ làm sao được chó sói cả trăm nghìn máu thì, thì, làm sao mà đỡ được đây làm gì có cái cửa anh em rồi trong lúc đấy thì chúng ta lại bắt đầu tìm thêm những cái con domiliter rồi thì Dashbreed Thằng này ấy, nó muốn chơi được tôi thì nó sẽ phải phá cái bộ Clyde ra Mà phá Clyde thì chắc chắn chết Đấy, phá Clyde hoặc là phá Glacier Phá bộ nào thì cũng là sẽ không đủ bộ và sẽ thua thôi Anh em ạ à, Nó còn để Glacier, nó còn để Clyde vào là nó còn sống Mà nếu mà nó bỏ ra một cái là nó thua luôn Đấy, tôi nói thế cho nó nhanh Bởi vì thực ra là cái con chó sói này ngoài con chó sói này ra Những cái con ở phía dưới của tôi nó cũng đang có một cái sức mạnh nào đấy mà đấy nên là bây giờ bọn này nó chỉ cần mất giáp thôi nó mất tốc thôi thì là nó chết đấy bây giờ nó kẹp đu vào đi kẹp đu vào kẹp tôi chấp nó kẹp đát spirit luôn đấy cho kẹp đát vào đi xem là liệu có ăn được cái con chó sói này không không ăn được cái con chó sói này cái tốc độ đốt máu của con đát đâu bằng được tốc độ mà, mà hồi máu con chó sói này đâu ừ, không thể bằng được rồi Đấy là chưa kể là cái con đát nó con thả bái con con chó sói nó con có bờ linh bay linh tinh nữa mà đát thì cũng chỉ thả được một mãi thôi còn bây giờ mày cho quả kiếm được được hai con đát hai sao thì còn hơi sợ tí nó kiếm nổi không kiếm nổi hai con đát hai sao không mà nói chung là vứt hai con đát hai sao vào thì mất bộ mất line up thì chắc gì đã ăn được đâu có khi là bị ờ, úp lồng cái chết trong lồng ấy chứ anh em nhờ chưa chắc là ờ, đã, đã tung một trưởng đâu rồi Bom này Thực ra thì bom trận này không có ý nghĩa anh em ạ Chơi chơi những cái con mà có có cái um, uh, sát thương mà là sát thương chuẩn ấy Bom này sát thương vật lý thì giáp của bọn Clyde nó cũng đỡ hết thôi Đấy, bây giờ tôi cứ hai con Dark Spirit 2 sao vào hai con Squire vào là bọn này coi như là nói chung ấy là xác định là đóng hòm. Đấy. Thế cho nó nhanh. Cứ đợi đấy bạn ơi. Đấy cứ bạn bạn trong cái lúc mà tôi đang phát triển đội hình này thì bạn nghĩ là đang hòa đúng không? Hòa mãi mãi đúng không? <laughs> bạn nghĩ thế gì ôi rồi bạn nghĩ thế là bạn sai lắm luôn đấy. Bạn nghĩ thế là bạn sai lắm luôn đấy. Tôi vẫn đang trên cái con đường giết bạn đấy. Còn bạn thì vẫn đang chưa tìm thấy được cái cái lời giải cho cái bài toán khó này. Anh em hiểu ra vấn đề chưa? Thằng này đang chưa chết. Còn tôi sắp có lời giải rồi anh em ạ. À. Sắp có lời giải rồi, chả qua là nó đang coi như là đang tìm thôi. Đấy. Còn có lời giải rồi Đây thực ra là có lời giải rồi nhưng mà nó chưa ra Cứ đợi đấy bạn ơi Làm gì có cái cửa <clears throat> Anh em thấy không Quá hay luôn bộ hình như là Không thể giết được con chó sói để đến khi mà chúng ta ra được full bộ Full bộ ở level cao Đấy, cung đen làm cái gì đâu Cung đen ba sao làm cái gì đâu Ốc làm cái gì đâu rồi cũng chết hết thôi anh em ạ à. đấy cung đen với ốc làm gì đâu gặp bộ này của nó tối thượng thì chết thôi con ốc mà gặp con ca lông này này nó bắn cho thì cũng không nhấc tay lên được mà đấm đâu đấy rồi thì úp lồng thì cũng chắc gì đã úp được hết cái bọn này Úi đây rồi anh em ơi, đây nhân vật chính rồi anh em Silent Assassin ừ, rồi ơi bạn ơi, tôi xác định rồi Trận đấu này tôi nghĩ là kết thúc sớm rồi chứ cũng không lâu lắm đâu anh em ạ à. Rồi còn hai con nữa, hai con nữa thôi, hai con nữa thôi hai con sai linh nữa thôi bạn ơi rồi bạn sẽ biết được cái câu chuyện nó sẽ xảy ra như thế nào con này có chơi không nhỉ tôi nghĩ là cái con này không đây rồi rồi anh em ơi đây thôi máy bay với cả xe lancer ok quá tuyệt vời anh em ạ Rồi bây giờ cái hàng 5 sao của tôi Nó chuẩn bị là có những cái con 5 đô Rất là to Sai linh assassin Thậm chí là có thể ghép tất cả các thứ vào Nó cũng không có kích hệ mà Nó có kích hệ gì đâu Chúng ta có thể vừa chơi máy bay vừa chơi sai linh Vừa chơi uh, uh, chơi uh, ờ, Silent Assassin Vừa chơi Squire Lại vừa chơi Secret Lancer Đấy Chơi hết Chơi cả ca lông luôn Vô tư Cân được hết anh em ạ à, slot là đủ cho tất cả mọi người <laughs> slot là đủ cho tất cả mọi người lên ba sao đấy quá tuyệt vời anh em ạ à. rào 50 rồi đấy kéo đến rào con rosan rồi đấy này cho các anh em nào mới chơi mà chưa biết được là cái con cuối cùng con quái cuối cùng ở trong game này nó là cái con quái gì thì đây con quái ở round 50 anh em nhá một trong những cái con quái cuối cùng ở trong game à không đó là con quái quái cuối cùng luôn đấy Chứ còn không phải là một trong nhá anh em nhá Mà là cái con quái cuối cùng Sau con này là chúng ta sẽ không còn con nào nữa Đấy và chúng ta sẽ không có ra thêm bất cứ cái món đồ nào nữa đâu Đây rồi Rồi từ từ thôi từ tốn thôi Không có gì phải vội cả anh em ạ Không có gì phải vội cả Từ tốn thôi Tí nữa thì chúng ta sẽ bỏ con Berserker ra anh em nhá Chơi bằng Lancer nếu không thì nó sẽ bị trùng bộ ba Warrior ba Warrior thì nó sẽ mất Gladiator Đấy Nên là tí nữa cũng sẽ bỏ Berserker thôi Bỏ Berserker, bỏ Wing Danger ra <clears throat> Kéo đến rao Tôi nghĩ là sẽ kéo đến rao từ 60 đấy Anh em cứ chuẩn bị tinh thần đi Bài này thì chắc là tầm khoảng 10 rao nữa Full 2 sao 5 đô thì ăn được Đấy còn hên hên lại ra được cái con đát ba nữa thì thôi chắc là lúc đấy thì đối thủ không có cửa nhưng mà không tôi nghĩ là hai con đát hai thì ngon hơn là một con đát ba đấy hai con đát hai là đốt mỗi giây là là hai mươi phần trăm đấy còn con đát ba chỉ đốt 12% thôi thì nó yếu hơn 12% máu rồi thôi bán con wing ranger đi thôi Tiền nhiều vãi đài luôn anh em ạ Tiền mà cứ để này lên 100 tiền thôi Sớm thôi Quá tuyệt vời Đấy Squire sắp lên được hai rồi Một quả trứng ở đây Con nào mà cầm đồ được ra Đồ đam mà mà, mà ra được hai sao Tôi cũng cho luôn Ca lông, sai assassin hay lancer đều chơi được hết thôi bạn cứ giết đi bạn giết mấy cái con linh loanh quanh ấy còn con chó sói này thì bạn <laughs> đùa vui với nó thôi chứ bạn đừng có giết bởi vì bạn có muốn giết thì cũng đâu có giết được đâu một chấp mười luôn đối thủ vẫn bây giờ vẫn chưa tìm ra giải pháp đâu và tôi nghĩ là sẽ không bao giờ có cái giải pháp cho cái bài toán này một cái bài toán mà không có lời giải đấy còn anh em nào tôi xin nhắc lại anh em nào mà tìm ra cái lời giải cho cái bài toán này nhá thì anh em mạnh dạn comment nếu mà anh em có nhiều like ở trên cái comment của anh em đấy nhiều người đồng tình với anh em là có thể là đấy là cái bài toán mà lời giải chính xác thì tôi sẽ có cái phần quà cho anh em nhá ok phần quà trị giá bằng tiền mặt nha anh em nhá đấy còn nếu mà anh em không thích quy đổi ra tiền thì anh em có thể là uh, yêu cầu tôi làm một cái gì đấy để tặng anh em cũng được ok Rồi Chúng ta bây giờ tiếp tục luôn nào Ok Rồi thôi tôi nghĩ là sẽ bán Berserker đi Anh em ạ Thôi Berserker nếu tập này đó Bỏ anh Berserker này ờ, thực ra lia dìu nó cũng đâu có vào máu ở đâu mà Anh em nhìn cái cái bảng ở phía bên cạnh này anh em biết ờ, Đam có 700 Ờ, uh, 765 đam thì ui rồi đam nó nhỏ hơn cả cái con ấy cái con Skull Hunter không có cửa vứt luôn nói chung là bây giờ thì chắc là anh em xem anh em sẽ thấy là cái thế trận nó đang rằng co nhau là hơi buồn ngủ một tí <laughs> hy vọng là tôi nói như này thì anh em bớt buồn ngủ hơn nhưng mà thực ra thì bây giờ nó có buồn ngủ hay không ấy thì câu chuyện ở đây là đối thủ thì chắc là cũng đang căng não để tìm ra cái bài toán đấy tìm ra cái lời giải của cái bài toán này <laughs> còn anh em với chắc anh em buồn ngủ anh em có phải làm gì đâu anh em chỉ việc xem thôi mà nhưng mà đối thủ thì khác anh em ạ đối thủ anh em thấy không ra đồng nào rôn đồng đấy đấy rôn ờ, rôn nhưng mà rôn ở trong vô thức rôn nhưng mà không biết là mình rôn để làm cái gì đấy mình rôn để làm cái gì nhờ mình đang làm cái gì đây mình đang chơi cái gì đây mình đang làm cái gì ở trong cái con game ở đây đấy đấy là những cái gì mà ở trong đầu của đối thủ đang hỏi <laughs> đang tự hỏi chính mình còn tôi tôi biết là tôi đang làm gì chứ tôi đang làm video clip tôi up lên cho anh em xem ờ, và vâng, nên nhớ là ở trong cái trận đấu này vẫn còn một người đang xem đấy chính là bp soccer ờ, bp soccer vẫn đang ở lại và xem nhá anh em nhá đấy, vẫn đang rất là chăm chú ở đây <laughs> đang vẫn đang ở lại để xem cái trận đấu này nó thời gian nó là kéo dài đến bao lâu anh em thấy không đấy nhá dạ, vẫn nên nhớ là ngoài tôi và đối thủ vẫn còn một người nữa <laughs> đấy chính là bp joker cũng là một cái người chơi ở trong trận đấu này chơi uh, chơi chơi chơi Predator và chơi con ốc Ê, nhưng mà u, tại sao lại thế nhỉ tại sao ốc thua sói lại không thua nhỉ <laughs> đấy đang tìm cũng đang tìm lời giải luôn đấy tức là trong cái trận đấu này đang có là hai người đang tìm lời giải Đấy, và những cái người mà đang xem cái clip này là cũng đang tìm lời giải Còn tôi, tôi biết là nó không có lời giải rồi anh em <laughs> Bây giờ tôi không tìm lời giải, bây giờ tôi làm gì Tôi đang làm clip để chiến thắng đây, nhá anh em nhá Đấy, cái câu chuyện là gì? Chuẩn bị là chiến thắng rồi Rất gần rồi anh em ạ Chiến thắng nó rất gần rồi Chỉ còn một chút nữa thôi Đấy, một chút xíu nữa thôi Khi mà chúng ta ra được con Một trong ba con, như tôi cũng nói luôn Một trong ba con Secret Lancer à, à, Calong Hoặc là Silent Assassin Một trong ba con lên được ba sao Thì trò chơi kết thúc À không, ba sao, không, nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm Nhầm tí, nhịu tí hai sao thôi tôi nghĩ là chỉ hai sao thôi là trò chơi kết thúc rồi còn bây giờ anh em thấy là con sói của tôi nó cũng đang coi như là làm khó khăn cho con Secret Lancer của đối thủ ở đấy anh em à cũng đang khó khăn cho Secret Lancer rồi đấy cũng đã có mấy pha gần chết rồi đấy rồi bây giờ chỉ cần là, là linh lên được lên được hai sao thôi không cần ba sao đâu đấy thêm con ca lông thì càng tốt bởi vì có đồ cho cả hai đấy có đồ cho cả hai mà chia đồ ra vẫn hai con cầm đều đủ đầy đủ đam đối thủ bây giờ phải nói thật với anh em là đối thủ bây giờ đang coi như là không thể cựa rồi <laughs> không cựa luôn rồi khó cựa lắm khó cựa lắm anh em ạ ui giời Tôi nghĩ là sẽ vẫn kéo dài tiếp đến round 55, 56 gì đấy thôi Mà bây giờ thì tầm này thì không có quái nữa rồi anh em ạ Hết quái rồi, hết đồ rồi, hết đồ để lấy rồi Đấy, đối thủ bây giờ coi như là không còn lời giải nữa rồi Lời giải bây giờ là chỉ có là bây giờ tự quýt thôi Rồi thật, bây giờ nó có chơi nữa thì nó cũng thua Chơi nữa cũng thua mà bây giờ mà thua luôn đi cho đỡ mất thời gian thì cũng được tôi tôi cũng chấp nhận thôi <laughs> nhưng mà có vẻ như là khá là kiên cường ấy tôi phải nói thật là không nhiều người kiên cường như này đâu có những cái người mà nhìn thấy cái bài không có cái cửa ăn như là quyết luôn đấy làm gì có cái cửa ăn đâu nhìn thế này là nó không có một cái cửa nào cả nó chỉ còn một cái cửa cuối cùng đấy chính là cái cửa là ờ, quýt luôn đấy. kết thúc trận đấu sớm nhất có thể để làm trận mới cho nó đỡ mệt tôi nói thật tôi ngồi tôi nói chuyện với anh em thì thực ra thì tôi cũng mệt <laughs> tôi tôi như này thì tôi không phải chơi nữa tôi chỉ roll thôi tôi không có phải nghĩ gì cả đấy cái bài toán này là nó vào cái thế là bài toán đặt ra cho đối thủ một cái bài toán không có lời giải rồi thì tôi bây giờ tôi không làm gì cả tôi chỉ có roll xong rồi tôi tôi vứt vào tôi nói chuyện với anh em thôi mà đơn giản đấy thôi mà có làm gì đâu cái tầm này tôi còn không xem xếp bài luôn tôi cứ vứt đấy thôi tôi cứ vứt đấy thế mày thích xếp như nào thì xếp tao chả quan trọng nữa rồi đấy cái tầm này thì tôi cứ vứt bài vào đấy xếp thoải mái luôn nó cứ ấn xếp làm cái gì khổ Tớ tớ còn không thèm động đậy luôn <laughs> Tay bây giờ là cứ đến rao quái là À cái đến rao ờ, Cái lúc mà roll thì tôi mới sờ tay vào cái chuột thôi còn đến lúc mà không roll tôi cứ bỏ ra tôi tôi gãi đấy nhiều khi tôi ngáp tôi lại lấy uh, tay tôi che miệng đấy tôi uh, ờ, nhiều lúc thì tôi lại ngoài mũi uh, móc cất mũi ra nhưng mà không ăn nha anh em nhá <laughs> đấy thấy không có quá nhiều thời gian thậm chí đó, lâu lâu rồi tôi lại đá xem là tin tức như nào tầm này đọc tin tức phát đấy một tay đeo tai nghe một tay ờ, nghe kênh tin tức để xem là đang có cái, cái, cái việc gì đấy một một tay thì đến cái round ờ, roll thì roll thôi rất đơn giản nhẹ nhàng đấy <laughs> ông nào mà xem được đến cái đoạn này thì tôi cũng phải nói thật với anh em là tôi phải bái phục <laughs> Bái phục luôn trước cái độ kiên nhẫn của anh em đấy Nhá anh em nhá, anh em nào mà xem đến cái đoạn này Đúng cái đoạn này thì anh em trích cái đoạn này ra Anh em comment cho tôi nhá Để xem là có bao nhiêu ông kiên nhẫn nữa để xem đến cái đoạn này <laughs> Tôi phải bái phục anh em luôn đấy Thật Anh em nào mà xem đến cái đoạn này Bái phục luôn <clears throat> Rồi Đấy cái đoạn này lại rốt nó Nhẹ nhàng thôi Ui đây rồi anh em ơi Thôi trò chơi kết thúc nhá <laughs> Trò chơi như này kết thúc được chưa nhở Anh em nhở Có có kết thúc được không nhở Nhở kết thúc luôn không Kết thúc luôn không Rồi đây đây đây đây đây, đây. Thử cho anh em biết là anh em biết ngay Trời ơi anh em ơi Con này nó lên được hai sao rồi thì thôi, thôi, thôi. Trò chơi là kết thúc được rồi đấy Kết thúc rồi Kết thúc dần là vừa anh em ạ Ok để xem, để xem, để xem, để xem À, chưa, chưa, chưa, chưa, chưa, chưa Chưa, chưa, vẫn chưa kết thúc được Nhìn này là vẫn có vẻ như là nó vẫn có thể sống Nhưng mà anh em nhìn kìa Anh em nhìn kìa, đấy Gần chết rồi anh em ơi, gần chết rồi Gần chết rồi đấy anh em Đấy Cá lông gần chết nha anh em nhá Một tí nữa thôi, một tí nữa thôi Chỉ cần là một chuyển vị trí của cái con xe linh là con cá lông chết chắc nào sau tôi quyết định sẽ kết thúc trận đấu ở round sau anh em nhá chắc là anh em cũng đã mệt mỏi lắm rồi ừ. anh em đã coi như là là đã kiên nhẫn hết cái sức kiên nhẫn của anh em rồi ok thế nên là chắc là tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta kết thúc <laughs> ok ok anh em đợi chút đã hết round này rồi tôi kết thúc trận đấu càng qua đi anh em Thực ra đây tôi cũng không muốn là trong cái trận đấu này tôi sẽ phá kỷ lục của cái trận đấu trước Một cái trận đấu dài nhất trong lịch sử auto chat Đấy, anh em ngồi mất nó phải rơi vào đâu ấy tầm khoảng tiếng rưỡi Và có cắt đấy, có cắt rồi ở tiếng rưỡi đấy Biên tập, biên tiếp các thứ cắt hết rồi mới còn tiếng rưỡi để anh em ngồi Thì trong cái trận đấu này tôi thôi một tiếng 20 phút anh em nhá Thôi tôi để một tiếng 20 phút thôi cho anh em gọi là mệt một tí <laughs> Rồi Đấy rồi thôi Trận đấu đến bây giờ là, là kết thúc Anh em ạ Kết thúc trận đấu Khi mà cái món đồ ừ, Chống hồi máu đó là ở trên người của con Sailing Assassin Thì trận đấu này nó là kết thúc anh em thấy chưa anh em thấy chưa anh em thấy chưa ô ô ô ô ô như nào như nào như nào như nào như nào còn một mình mày còn một mình mày ô ô ô thôi xong rồi xe Clash Lancer đi rồi này xe Clash Lancer ô mày có phải là con đi ô chưa đi à chưa đi anh em ạ ờ, à. à, Thế là rao sau đi <laughs> Chưa Chưa đi anh em ạ à. Thế được một round nữa Ok ok ok ok Chết uh, con Silent Assassin của tôi thì nó lại được thêm một round nữa Gần chết gần chết gần chết gần chết Chỉ cần một trong hai con chết thôi thì con còn lại không sống được đâu anh em ơi bởi vì làm sao con hai con này nó đều có ba tia anh em ạ nên nó clear được nhưng mà một con chết thôi thì là cái câu chuyện nó sẽ khác đấy phải làm cái hụt nước vào anh em ạ à, khát khô cổ họng rồi nói chuyện rơi vào tầm khoảng tiếng rưỡi khát nói chung là cực kỳ khát và cũng đau hết cả họng đây rồi anh em ạ à. thôi thôi thôi thôi đấy mày bây giờ mày hai con đúng không tao cũng hai con <laughs> mày hai con 5 đô đúng không tao hai con 5 đô hai con co 5 đô đấy Bây giờ tôi nói thật với anh em là bây giờ tôi rốt lốt ra con Calong 2 sao và con máy bay 2 sao nữa Tức là trên bàn cờ tôi là có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5 con 5 con 5 đô 2 sao thì nó đỡ thế đó được Nói cho nó nhanh Làm gì có cái cửa anh em ơi Nó gọi là Greater 5 đô 2 sao đấy anh em ạ à. Rồi xong Xong xong xong Chắc chắn là xong rồi anh em ơi chắn là xong rồi chắc chắn là xong rồi Squire chết thì mày chết rồi mày chết rồi ui rồi ôi anh em ơi anh em thấy chưa ui rồi ôi anh em kia mày cựa đi mày cựa đi mày cựa nữa đi <laughs> anh em thấy cái bài này nó khắn chưa bài này ấy, nói chung là nó rất hợp với các anh em nào có tính kiên nhẫn tôi nói luôn chắc chắn là nếu mà chơi thì chỉ có top một thôi ấy cứ kiên nhẫn thôi <laughs> kiên nhẫn chờ đợi chờ thời đấy thời cơ mà đến thì không thể cản được dã man đấy rất là cảm ơn anh em vũ luận cũng như là anh em uh, trần đức trung đã gợi ý cho tôi về cái live này cảm ơn anh em rất nhiều và anh em thấy hay để tôi một like nhá Anh em chưa đăng ký ấn đăng ký để xem thêm các, các clip khác của tôi Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái Cũng là một siêu phẩm chói Mang tên không gian thiền định Rất hay anh em ạ à, Khi mà cái lồng nó được úp